Siro à Hôm nay chính là trận chiến sinh tử giữa em và anh Anh đã sẵn sàng chưa Không <laughs> cần à Hôm nay là trận chiến tử và sinh với em à, Em đã sẵn sàng chưa Tất nhiên là sẵn sàng rồi Mau móc kiếm ra đi anh Em đã sẵn sàng cây rìu trên tay rồi Em sẽ chặt người anh ra thành trăm mảnh Ai chơi vậy không công bằng mà Ủa là sao Cái kiếm anh có chút ép mày cầm cho cây rìu đi sao chơi ừ ha cũng đúng ha cây kia cái cái cây kiếm của rô nhỏ xíu à còn cây rìu em bự quá chơi vậy thì không không được chơi vậy ăn gian rồi vậy thôi bây giờ thế này đi mình sẽ không ờ, đấu với nhau bằng kiếm nữa mà mình đấu với nhau bằng nhẫn thuật rô thấy sao được không dạ anh muốn chơi nhẫn thuật nào anh chơi nhẫn thuật với em luôn à hồi sáng nay sư phụ mới dạy cho em và anh nhẫn thuật tàn hình đó rô có biết nhẫn thuật tàn hình không à, sao cho ngủ trong lớp à? hả à, cái gì Sao cái gì ngủ trong lớp Ngủ gục trong lớp hả? Trời ơi, sư phụ dạy anh nhẫn thuật mà anh dám ngủ gục ở trong lớp hả? <laughs> Vậy là anh thua chắc rồi. Xem em đây. Đấy, lấy quyển nhẫn thuật tàn hình đó nè. Mấy bạn ơi, mấy bạn hãy coi Phong làm nhẫn thuật cho bạn xem nè. Đây, bạn thấy Phong không? Ok, rỗ nhìn em này nha. Ôi, nhẫn thuật tàn hình ninja Phong Cận. Ha! Đó, biến mất luôn, ghê chưa? Đúng rồi, thấy em ở đâu luôn á. Cho cho cho anh thử cho anh thử cho anh thử thử cái gì mà thử coi em hiện hình lại nào ơi hiện hình xa đấy ghê chưa trời ơi rô làm sao làm được giống như em vậy là rô thua rồi nha em thắng rồi đó à, nhìn nhìn nhìn nhìn anh này nhìn nào phong nhìn nào phong hả nhìn gì thấy gì trên tay anh không <gasps> anh cũng có những thực tàn hình sao đúng rồi hãy xem ở đây thật ra là bấy lâu nay anh là chủ tịch giả vờ nghèo thôi nhìn nào một hai ba Ủa, không có gì vậy cái ông này tào lao tào lao tôi chẻ đầu ông ra bây giờ vậy là rô thua rồi nha em thắng rồi nha em những nhận thuật của em giỏi hơn rô Ôi, trời rô biến mất luôn các bạn ơi tao đã mất tiêu rồi cứu tao rồi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 vì đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh mini world đấy bạn ơi đó và kế bên mình xin giới thiệu các bạn đó chính là anh siro siêu ngáo bạn ạ à. đó siro siêu siêu siêu ngáo nha chào bạn đi đâu chào bạn đi phải gọi là siro đẹp trai vô địch thành lịch khắp vũ trụ tào lao siro ngáo ngáo thì có chào chào mọi người đi anh chào đi hello anh em và bây giờ mình sẽ biểu diễn cho anh em coi ảo thuật trời ơi là trời ông cứ nghịch cái thuật tàn hình hoài nha ờ đúng rồi mấy bạn thấy gì không đó bọn mình mới vô học được một cái thuật tàn hình mấy bạn ơi mấy bạn biết tại sao mình lại học được cái thuật này không thì đây xin giới thiệu các bạn đây chính là một ngôi làng ninja các bạn ơi và ngôi làng ninja này trong đây là có rất là nhiều người biết những thuật ninja luôn bởi vậy á cho nên là mình với rô mới quyết định bọn mình sẽ đi học những thuật ninja đó mà không chỉ có mình với rô nha có cả gọi là simi và anh mr dịch nữa tứ trụ diệt quỷ sẽ đi học những thuật ninja để bọn mình có thêm những cái những thuật mạnh hơn để mình tiêu diệt những con yêu quái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 Đó, à, ghê chưa Bây giờ mình đã tàn hình mất tiêu các bạn ơi Đó, chỉ mấy mấy bạn chỉ còn thấy được có mỗi cái bóng của mình thôi chứ không còn thấy được mình đâu bởi vì mình đã tàn hình rồi đó thấy không <laughs> xịn sò chưa đó thì có bạn nào muốn học cái những thuật tàn hình này không bạn nào muốn thì nhớ bình luận lại mình sẽ chỉ cho các bạn nha <laughs> ok à ờ, mà khoan rồi rồi gì gì ủa anh đâu rồi anh vừa mới học được những thuật leo cây hả hả trời trời ông leo đó làm gì ông bắt cua ông bắt cua hoài vậy xuống đây xuống đây em nói nghe nè xuống đây xuống đây xuống đây Đô Ây, rồi em đói bụng quá à. Bây giờ Đô có gì ăn không? Đô cho em ít đồ ăn coi Ôi Phong Hả? Thật ra anh vừa định cũ em đi ăn luôn Chúng ta có thần giao cách cảm Trời ơi, vậy hả? Trời ơi, bọn mình gọi là đúng là anh em tốt Ủa nhưng mà khoan Giờ ăn ăn gì? Anh muốn rủ em đi ăn gì? Anh nghe nói là ăn cô John bên kia nó vừa mở quán ăn Kinh doanh đồ ăn phút. À, Kairon mới vừa mở quán ăn hả? Trời ơi, dạ. đã vậy. Ơi, vậy là giờ hai hai hai hai đứa mình đi qua bên quán quán của Kairon rồi mình ăn ủng ủng hộ đi anh, được không? người người người quen trả giá được người quen trả giá được trả giá gì mà trả giá trời ăn của người quen còn trả giá được đi đi đi qua nó ăn qua nó ăn ui có phải cái quán bên kia không anh đúng rồi giờ mình xách cao ra mình kiếm nó không tàu lao tàu lao ông đi ăn chứ đâu phải là ông đi ăn ăn ăn cướp đâu mà ông sách dao ông kiếm nó <laughs> tàu lao ok à. thôi đi ồ hóa ra đây chính là quán ăn của Kairon sao ôi à. hello Kairon Ôi, mãi vô, mãi vô, mãi vô Ây da, hôm nay được mấy huynh đệ ờ, tới đây ghé thăm để mua đồ ăn đấy hả? Mấy huynh ừ. đệ muốn ăn gì? Đúng rồi, hôm nay bọn tôi qua đây để thăm Kairon nè Sẵn là qua để ăn bánh luôn nè Trời ơi, sao nhà cai bán nhiều bánh kem ngon thế? Trời ơi, bánh kem này là bánh kem nhà làm đó nha Hơi bị đặc biệt, hơi bị ngon luôn Wow, bánh kem nhà làm hả? Trời ơi, cho ngay 10 cái liền, nhanh lên, cho ngay 10 ừ. cái. Rồi ăn liền nè. Luôn. Được, nhầm nhầm nhầm, nhầm. một cái. Cho giá rẻ luôn. Hai cái rồi thêm đi, cho thêm đi 10 cái luôn cho tôi. Rồi. Rồi cho thêm cho thêm luôn trong trong rương có không hay ở đâu có không lấy ra nhanh đây lên nè, trời ơi đói bụng quá đó à, quý khách ăn trời ăn hết đi quý khách ơi trời ăn hết luôn rồi nò quá ăn ăn cho đã, đã luôn lại vô ơi quá đã cảm ơn cay nha này miễn là là miễn miễn phí đúng không ê, ê bậy bạn miễn phí đâu miễn phí bạn trời mấy mấy huynh đệ đây toàn là ninja không mà ăn miễn phí lần sao à đúng Ôi, ha mà. Người, Ôi, người, người nhà mà miễn miễn phí đi rồi sau này em qua nhà anh em, em ăn cơm miễn phí nha trời ơi thôi được rồi mình giỡn với bạn xíu thôi đó ủa mà cay ơi mình hỏi bạn này nha bạn ăn bánh nhiều vậy bạn không sợ mập hả gì cái đâu mập tôi thấy bạn bán bán bán bánh thì tôi tưởng tôi sẽ nghĩ rằng bạn sẽ là một người ăn rất là nhiều bánh luôn bộ bạn không không không sợ mập hả ừ đúng rồi Ủa? tính ra là mỗi ngày bây giờ tôi ăn bánh thay cơm luôn á trời Wow, Kairon có bí quyết gì mà giúp cho giảm giảm cân nhanh vậy? Mặc dù là Kairon là chủ tiệm bánh nhưng mà Kairon không hề mập. <laughs> Trời cái này nói chung á là bí quyết của mình hết bạn ơi, bạn nhìn mình thấy không? Ngày nào mình mình cũng ăn bánh mà giờ bạn nhìn mình nè, à. đó, người mình ốm nhơ ốm nhách nè, body wow. 6 muối nè, gần 6 muối đó. Trời ơi, cắt đồ sao muối ba? buồn quá anh em ơi vậy chẳng chẳng tiếc thay cho mình các bạn ạ à. bạn biết sao không? mình không có ăn bánh nhiều mà mình chỉ hít không khí thôi mình cũng mập nữa còn Kairon ăn quá trời mà Kairon không mập trời ơi là trời thôi rồi ăn rồi ăn nhiều rồi trời ăn quá trời vậy ok rồi à, cảm ơn Kairon nha còn bây giờ bọn mình xin cáo lui tạm biệt ơi ơi ơi ơi tính tiền bạn ơi à tính tiền hả ủa rồi anh anh có đem tiền không rồi rồi anh có đem tiền không không có tiền luôn giờ có quạt thẻ gì chơi ủa anh con không có tiền luôn hả không không có tiền luôn đây đồ đồ đồ, đồ nhớ nhẫn nhẫn thuật tàng hình nhẫn nhẫn thuật tàng hình tàng hình Ê, ơi, ơi, à, chuyện cái gì à, vậy? À, rồi, à, cai cai ơi, à, mình sẽ trả tiền ngay nhá. Ok, một, à, hai, ba, hey. Ê, gì vậy? What the hell? Trời, bị quên rồi. Tạm biệt cai nha tạm biệt ca nha mình đi đây đi đây chạy chạy chạy chạy đâu chạy đâu ui hiện hình <laughs> trời ơi bạn ơi chết rồi bạn ơi mình đi ăn bánh mà mình quên mình không đem theo tiền cho nên là ăn quá trời bánh kem luôn mà không có tiền trả trời ơi là trời ôi xui thiệt chứ Ờ nhưng mà không sao, mấy bạn cứ yên tâm, mình về nhà mình lấy tiền mình đem rồi mình trả trả liền cho Kairon đây mấy bạn yên tâm nha, đừng đừng đừng giận mình nha. Ok. <laughs> Ok để mình về nhà mình lấy tiền. <laughs> Trời ơi là trời, giỡn xíu mà. 1 2 1 2 1 2 1 Tập thể dục cho sức khỏe dồi dào nào mấy bạn ơi. <laughs> à ồ mà khoan đã rồi rồi rồi rồi, rồi. qua đây qua đây qua đây em nói nghe này nè trời ơi trời hồi sáng nay á anh có để ý không Kairon á Ui cái Kairon đứng bên kia luôn kìa Hồi sáng nay á Kairon á nói với em rằng là Kairon ăn cái gì cũng không thấy mập hết Trời ơi trời sao Kairon hay vậy anh Anh có biết bí quyết của Kairon là gì không Ủa thấy bình thường mà anh cũng vậy á Anh ăn hoài luôn anh cũng đâu có mập đâu Trời ơi anh thì chuyện bình thường rồi rô ốm nhơ ốm nhách từ trước giờ rồi còn Kairon tự nhiên hay không Kai Kairon đang là một người kiểu to con cái tự nhiên Kairon giảm cân được nhanh ơi là nhanh luôn em á thì em tập thể dục chạy bộ hoài luôn mà có giảm cân đâu chắc chắn là cài có bí quyết gì đó anh à ồ ơi ờ, em nói mày để ý hồi trước cài gòn nó cũng không phải thuộc dạng ốm đâu nha mà giờ nó ốm nhơm ba ừ. có thể nó đi hút mỡ ừ em cũng nghi rằng là cài đi hút mỡ đi phẫu thuật thẩm mỹ đi hút mỡ em nghi vậy á ủa nhưng mà không được không được em nghĩ là không vậy đâu tại vì nó nguy hiểm lắm phẫu thuật thẩm mỹ đó là nguy hiểm luôn cho nên em nghĩ rằng cài không có dám đâu ờ, ờ, Thôi bây giờ thế này đi anh em mình sẽ cùng nhau sử dụng thuật tàn hình để đi vô trong nhà của Kairon và xem coi bí quyết Kairon là gì. Anh thấy gì được không? Hợp lý hợp lý. Hợp Trời lý đúng không? Ok rồi. Bằng. Bây giờ bây giờ bọn mình hãy đi đi đi rình rình anh đi đi đi đi đi. Ui, đâu đâu đâu đâu. Kairon đang ở bên quán kìa. Bây giờ anh em mình tàn hình đi qua bên đó đi anh. Bây giờ anh chơi trước nha, từ núp okay, vô núp okay. vô đâu có thấy. Ờ núp núp núp vô núp vô. Thiên linh linh để linh linh Chigo hiển linh. Chiu đó tàn hình mất tiêu rồi ok tới lượt em ơi thật tàn hình ha đó, ok rồi đi đi đi đi đi bây giờ bọn mình tàn hình rồi bọn mình qua qua qua qua đi đi đi ok các bạn ơi <laughs> bọn mình tàn hình rồi nè <laughs> ok trời ơi chán quá thiệt tình hồi sáng giờ bán ế gần chết luôn mà còn gặp hai cái tên kia ăn mà quỵt tiền mình nữa rồi anh ơi đi về rồi hình như cái đó anh đang nói đến anh em mình phải không anh buồn ghê anh em mà quỵt không miếng tiền nó cũng nói nữa ừ lấy có tí tiền nào. Ồ ờ, oh, đúng rồi, quên nữa Trước khi về á là mình phải gọi là cầm theo 100 cái bánh về nhà mình ăn nữa <laughs> Đấy, đi về Trời, trời cái bánh luôn cả. Trời ơi mấy bạn ơi Kairon ăn đến tận 100 cái bánh luôn Rồi vậy mà Kairon không mập Chắc chắn là phải có bí quyết gì rồi Trời ơi trời, không thể nào mà mình bỏ qua được Phải phải tàn hình lại thôi Hả? Đi đi đi vô đi đi ừ, Không thể nào mà bỏ qua được bí, bí, bí quyết này Ok, đi vô <laughs> Chào ngài Hello mấy cưng Tôi đã quay trở về rồi đây À thế à Đúng rồi Bây giờ ngài hãy hút hết những cái thức ăn mà hồi sáng giờ tôi đã tiêu thụ trong người đi Để tôi có thể ốm lại và sau đó trở thành sói cà sấu muối Để cho cái thế giới ninja này nó chầm trồ đi ờ. Trời ơi Trời ơi đô đô đô Ra ngoài ra ngoài ra ngoài ra ngoài Ra ngoài em nói nghe nè ra ngoài ra ngoài Ra ngoài Ui hiện hình hiện hình hiện hình nhanh lên Ui rồi ơi em biết rồi Thì ra rằng Kairon ốm được là do là Kai Kairon đã bị cái con cái con quỷ mập mập trong đây nè Nó hút hết chất dinh dưỡng của Kai rồi trời ơi Ôi con em em nghi rồi nha Con này hình như là quái quái vật béo phì anh ơi Nó có nghĩa là bất cứ ai mà đưa linh hồn cho nó Thì người đó dần dần sẽ bị ốm ốm ốm đi Và sau đó là trở thành bộ xương và chết luôn á Hiểu không Trời thế à, cái này là không phải ai hứa được không à Đường đường đến gia ta sao lại bán linh hồn cho quỷ dữ được không Đúng được rồi không? anh biết sao không Con quái vật này á Nó tên là quái vật béo phì Là bởi vì con quái vật này nó rất là mập Và tại sao nó lại mập nó mập là do nó hút chất dinh dưỡng của những người đã bán linh hồn cho nó em nghi rằng cai ron sau khi gọi là tự ti bản thân quá ron đã bán linh hồn cho nó rồi anh ơi không được rồi giờ giờ mình không được rồi Trời ron được nó, rồi. Nó, nó, nó bắt được một con quái vậy mà nó không chia cho anh em để anh đi kiếm con về cho phong tào lao tào lao anh bị điên hả con nó không phải là nó hút bình thường đâu mà nó sẽ hút anh dần dần dần và anh sẽ chỉ còn lại còn bộ xương và anh sẽ chết luôn hiểu không ui vậy không được đâu vậy không được đâu đúng rồi như vậy là không thể nào được mình phải cứu ron thôi anh hiểu không à dạ dạ sao cứu ờ hai giờ sao cứu à đúng rồi cầm kiếm vô quýnh nó chứ sao wow Ê, bây giờ bây giờ có cây ron đứng đó quýnh được không được chứ bây giờ mình vô mình ơi mà khoan có cây ron nó sẽ nguy hiểm cho cây cây ron lắm mình phải vô mình thuyết phục cây cây ron trước anh hiểu không ok để anh vô quýnh luôn okay. cây ron quýnh cây ron với quýnh cây ron để em vô để em vô em thuyết phục cây cây cây ron cho để em để em cây ron cây ron đây cây ron phong phong vô tại sao hai người lấy đây hả Trời ơi tôi nói bạn nghe nè Bạn đã bị con quái vật này nó lợi dụng rồi Nó đã lấy đi linh hồn của bạn rồi Bạn không còn là bạn nữa Bạn hãy nghe lời bọn mình đi Hãy bỏ con quái vật này đi Nhanh lên Bỏ sao <laughs> Tôi sẽ không bao giờ bỏ đâu Miễn sao mà tôi có thể gọi là ốm lại Trở thành sói ca sáu búi là được rồi Tôi sẽ bất chấp mọi thứ Trời ơi Rô ơi Cái cái cái Ron Cái Ron bị con quái vật này mê hoặc rồi anh ơi <laughs> bây giờ không một cách nào nữa đánh giết hãy tiêu diệt nó thôi đó không được giết nó hả ơi cái gì vậy anh ơi cái rồi trời cái đôn biến thành anh em sinh đôi với con này luôn rồi ta đã nói với các ngươi là đừng hòng đụng tới nó Chỉ rồi xong ngươi vẫn dám sao giọng cái đôn biến biến thành gì luôn anh ơi à, chạy luôn chạy chạy chạy chạy chạy các ngươi hãy mau chạy đi ta sẽ tiêu diệt tất cả các ngươi ôi ôi ôi ôi trời trời rồi rồi rồi bây giờ bây giờ bây giờ ui nó đuổi hay sau lưng kìa anh ơi không được không không không thể nào để để cho cây Kairon giết hại người dân trong trong làng được mình phải tiêu diệt cây cây Kairon ui trời ơi chạy chạy chạy mấy bạn ơi không được rồi Kyron đã bán linh hồn cho quỷ dữ rồi bọn mình nghĩ rằng bọn mình phải à... ngươi có định giết được ta sao ui à. rồng trời ơi còn mày nữa thằng nhóc kia trời ơi bạn ơi rô rô rô rô bị cái cây ron ăn thịt luôn rồi trời ơi chết rồi bây giờ sao đây chạy chạy đôi à. dạ. ui ấy à, rồi xong chết beo luôn trời ơi xong tôi luôn ừ cây ron à bọn còn sống sao trời ơi về sống về hả ơi ừ, anh ơi cái cái đó hạ mày đó, cái đó đòi đòi nuốt nuốt em vô vô vô bụng anh ơi trời ơi chạy chạy chạy chạy ừ. <laughs> thôi được rồi thôi được rồi cái đó nếu như bạn đã gọi là bán linh hồn cho quỷ dữ rồi bọn mình sẽ không nể bạn nữa đâu bọn mình sẽ tiêu diệt bạn được nếu mà ngươi muốn như vậy thì nhào vô đi phải rồi em nói tiêu diệt cái thôi chứ em không biết tiêu diệt bằng cách nào <laughs> <laughs> Trời ơi, chạy anh ơi, chạy chạy, chạy chạy chạy. Mà trở hơn mạnh hơn gấp 100 lần rồi. Yeah. Chạy chạy, rô tàn hình, tàn hình rô tàn hình. Chạy chạy chạy chạy chạy. Chạy chạy. Chúng đâu rồi? Ok. Ờ. Cái cái cái cái Ron, cái Ron không không không không còn thấy mình nữa rồi, chạy chạy rô, chạy chạy. Ui trời ơi lắm Nguy hiểm quá tìm được cái người thôi à, Cái người mau xuống đây cho ta nếu mà các ngươi không xuống thì tất cả dân làng trong ngôi làng này sẽ đều bị ta ăn thịt <laughs> trời ơi mấy bạn ơi rô ơi là rô ơi bây giờ làm sao đây chẳng lẽ bây giờ mình phải giết cái đó làm sao em không chịu đâu em không giết cái cái đó đâu Trời ơi, yeah. dân Nó đang ăn thịt dân làng kìa Trời ơi, Rô ơi, bây giờ làm sao đây Rô à, Phong ơi Gì anh anh nghĩ là cây kèo này mình không hề đánh cây con được mình phải bắt nó lại thôi cam ông đúng rồi phải nghĩ cách đúng rồi cây ron là anh em của mình cho nên mình không thể nào mà mình giết cây ron được mình phải bắt cây ron lại chứ không được giết trời ơi là trời à, bây giờ làm sao đây ta ờ, cây ron là quái vật quái vật ờ... à Ui, em có cách rồi rồi anh nghĩ giống anh đúng không em em không biết rằng rô có, có cái cách cái cách của rô đang nghĩ có giống em hay không nhưng mà em nghĩ thế này bây giờ bọn mình sẽ đào cái hố sau mình sẽ bỏ xuống đó thật là nhiều đồ ăn và sau đó cay nhảy xuống đó thì mình sẽ bắt cay lại hiểu không đó, anh cũng nghĩ tới cái phương án đó. Ôi anh ừ, mình thường gia hợp lý thì không? Hợp lý hợp lý. Ok ok rồi rồi, rồi đi đi đi đi. Ok. Quay. À, các ngươi cuối cùng cũng là chịu xuống rồi sao? Quái vật mập, hãy xem đây. Ha. Hả? Chạy chạy chạy ừ. chạy. Chạy chạy chạy. Người lại chơi trò biến mất sao? Được, <laughs> ta thích trò chơi này đó Ok bạn ơi, bây giờ bọn mình, mình và Rô đã đào xong gọi là cái hố này đó bạn ơi Bạn coi nè, đó, một cái hố khá là sâu luôn Ok, đúng rồi, anh anh anh, lắp, anh lắp thêm đi, đó, đúng rồi, được rồi Một tí nữa, cây ron mà rơi xuống đây nè Bọn mình sẽ lắp cái hố này lại, bọn mình sẽ chôn cây ron dưới, dưới bên dưới đây bạn ơi À không, không phải là chôn, nhầm Bọn mình sẽ nhốt cây ron bên dưới đây để một tí nữa cây đòn không thể nào mà trèo lên được đó mình sẽ nhốt cây đòn lại nha đó ok ok rồi bây giờ mình sẽ chui xuống dưới đó để mình đặt mấy cái bánh kem xuống dưới đó nè ok một hai ba bốn năm đó đặt nhiều luôn ok đặt xong rồi đây rồi à, ha, anh đã bắt được phong rồi tào lao anh nhốt em biết đây làm gì tào lao tào lao ok đem leo lên Ê, khó leo quá ta đó bắt cua hai lóc leo lên luôn rồi ok đào đào đào cục này đào đào cục này nè trời ơi ok bạn ơi vậy là coi như đã xong rồi xong cái bẫy luôn rồi nè rồi rồi, rồi ok mình sẽ đặt một hàng bánh kem ở chỗ này nha đó đặt như thế này Ok, thì khi mà Kairon chạy đến đây các bạn, Kairon sẽ thấy rất là nhiều bánh kem, sau Kairon sẽ ăn ăn ăn ăn ăn, ăn hết đống bánh kem này xong Kairon leo lên đây, Kairon lại thấy tiếp tiếp tiếp tục có bánh kem dưới đây và Kairon sẽ nhảy xuống đây Kairon ăn luôn. Không thì em thiếu cái bánh kem ở đây rồi. À? Đúng rồi, để em cái này nữa. nữa. Ok. Rồi, đó, xong, hoàn thành ok bây giờ bọn mình đi dụ cây ron hay anh ơi ok đi cầm thẳng cái cung bi thuật đi bà. hả à đúng rồi quên mất phải dùng thuật tàn hình nữa chứ ok ok ui ui em em em, thấy cây ron kìa em thấy cây ron kìa người này đâu à liêu liêu là cái người này ở đây sao liêu liêu liêu liêu người ta liêu liêu ờ. liêu liêu lại đây lại đây ui nhanh nhanh nhanh vô nhanh lên nhanh lên tàn hình ờ. ờ. hả bọn chúng đâu rồi u có đồ ăn ở đây này đúng là người ta đang cần mà ui nó ăn kìa vô ui coi coi có năng ăn kìa rồi có năng ăn kìa trời ui ui ui nó ăn kìa trời ơi ngon quá đi mà ăn đứa nào Ê, bánh của ta đâu à! ăn đi yeah. Dạ. ăn đi đúng rồi ăn ăn đi ăn đi đúng rồi lọt bảy rồi đôi lọt bảy rồi hiện hình hiện hình thì ra đây chính là một cái bẫy của các người sao đúng rồi tên này yeah. Đây chính là bẫy chứ còn gì nữa Từ nay ngươi sẽ ở dưới đó và ngươi ăn bánh kem mãi mãi luôn nha Bọn ta đi đây <laughs> Ok à, Mấy tên nhóc kia <laughs> Đứng lại Trời ơi còn muốn Nó còn muốn cắn cắn cắn cắn em nữa kìa rồi Trời ơi trời Ok mấy bạn ơi Vậy là bây giờ bọn mình đã nhốt được Kairon lại rồi Ok Bây giờ tiếp tục quay trở về nhà Kairon và tiêu diệt con quái vật mập mập ở trong nhà cây của Kairon thôi. Quái vật mập, mày dám biến bạn tao, Kairon bạn thân của tao trở thành một người như vậy sao? <laughs> mày bây giờ tao sẽ tiêu diệt mày. Rô, sẵn sàng chưa? Vô, mày hãy trả lại cái vật mập địch cho tao Rồi Đây, ok, nhào vô Mày ơi, mày, mày, mày, mày, à. mày chết đi Ch Ch Ủa rồi, tính ra anh la to mà sao anh nhào vô anh chết luôn đâu Tao là bí thuật em ạ à. Ở lại, mày lại, mày, mày, mày, mày, mày, mày. E. Rồi xong tới lượt em chết rồi à, Tức quá mà, mày, yeah. Dạ. mày ơi, mày Ui, ui, ui, con này cháu quá không ơi anh ơi con này cái mỡ nó dày quá quýnh mãi không chết trời ơi mày mày mày ai à, nó cắn em kìa nó cắn em kìa ui mày hả mày Yes, yes Chết rồi bạn ơi, yes, yes Ok, vậy là giết được nó rồi Trời ơi, mừng quá Ông khoan, mình giết được nó rồi Vậy là cây, cây, cây, cây ron có bình thường lại được không anh Ui, quay lại thăm cây ron Quay lại, quay lại, quay lại đi, đi, đi, đi, đi Ui, không biết cây cây cây ron như thế nào rồi Trời, trời, trời Trời, <laughs> ơi, Rô ơi Nhanh lên, nhanh lên Cây ơi là cây, cây đâu rồi Cây trở lại bình thường rồi bạn ơi Cây nó trở lại bình thường rồi Trời Ông đang nằm Đây mới đúng là cây ron Đây mới đúng là cây ron đào đào đào đất đào đất lên cứu cứu cứu cứu cây đòn lên nhanh lên nhanh lên cây cây đòn cây đòn đi cái gì vậy trời ơi ủa cây đòn đã trở lại bình thường thôi ủa cây ơi bạn có nhớ gì không cây ờ, mình mình chỉ nhớ là hai bạn quỵt tiền mình á ôi trời trời ôi sao rồi sao nó nó quên nó quên mất cái chuyện con con quái vật rồi mà sao nó nhớ cái chuyện mà mình quên tiền cái gì đó <laughs> sao cai nhớ ủa, dai vậy tôi lại ủa tại sao tôi lại dưới cái hố này mà bánh kem nữa, ủa này bánh kem mà nhà tôi làm mà thôi lên đây lên đây lên đây lên đây tôi tôi kể cho nghe lên đây lên đây Thôi, nói chung á là chuyện dài lắm Thôi được rồi, bây giờ miễn là cai trở lại bình thường thì tôi vui rồi thôi Mấy bạn ơi, mệt ghê luôn á Thật sự là mình rất là sợ luôn Mình tưởng rằng là mình đã mất đi người bạn thân trong cuộc đời của mình rồi chứ <laughs> Ok, gì anh? Cái câu chuyện mất đi bản thân không đáng sợ đâu Để anh kể cho em nghe một câu chuyện kinh dị khác Chuyện gì kinh gì? Em muốn nghe không trai? Gì chuyện gì? Cái đống bánh đó là em ăn á Ừ đúng rồi Cái đống bánh này là cho trai ăn á chứ không phải do mình ăn đâu Ủa? Đống bánh này là em ăn hả? Đúng rồi vậy, vậy là mình phải đi gặp ông ta mới được ai ai ai ai cai ơi cai ơi gặp ai gặp ai bạn tính quay lại để gặp con quái vật mập mập đúng không không được đâu gì quái vật mập mập nào làm gì có quái vật mập mập nào ủa ai... hai người biết chuyện rồi hả bạn đừng giấu tôi nữa tôi đã phát hiện ra nó rồi và bọn tôi đã tiêu diệt được nó rồi mới cứu được bạn đó cái cái cái nhưng mà đó là thứ để giúp tôi đẹp trai mà giờ, giờ không được bạn muốn đẹp trai thì bạn phải tập thể dục chứ không thể nào mà nhờ vào những con yêu quái như vậy được nhờ vào bọn nó thì bọn nó hút bạn thành cái xác chết luôn á trời ơi trời không được đâu thôi được rồi thôi mệt mệt quá rồi cãi cãi cay đi nói chung là cãi cay đi ai trời ơi bạn ơi cuối cùng thì bọn mình cũng đã cứu được Kairon nữa bạn ơi và bạn thấy rằng là con quái vật béo phì này nhìn nó có đáng sợ không nào nó có kinh dị không nào mấy bạn nhớ bình luận lại cho mình biết nha và nếu như mấy bạn thấy thích tập này thì đừng quên là hãy để cho mình một like một share và nhấn vào nút subscribe đăng ký hộ cho kênh youtube của mình cũng đừng quên hãy qua bên kênh youtube của anh Sido cùng với Kairon và các thành viên của Hero Team để đăng ký hộ cho mọi người nữa nha anh em còn bây giờ thì mình nghĩ rằng mình sẽ kết thúc video tại đây đây bởi vì video khá là dài rồi bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau nha bye bye yêu anh em phải rồi trả tiền bạn ơi trả tiền trả tiền trả tiền bánh bạn ơi alo ủa gì ai biết giàu tiền gì bye bye tiền gì ơi ê rô à, à, à, à, à, à, à, bánh hả bánh hả ok à, trả nè chạy đâu xanh chạy thì bánh đi chạy bạn ơi chạy chạy chạy chạy